Lẽ ra chúng ta đã có thể dùng nước thay xăng Cái chết bí ẩn của người phát minh xe hơi chạy bằng nước Có một thực tế rằng nếu các phương tiện giao thông có thể chạy bằng nước thay vì xăng dầu thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền và môi trường chắc hẳn cũng sẽ giảm bớt ô nhiễm. Đáng kinh ngạc là điều đó lẽ ra đã trở thành sự thật nếu sự việc kinh hoàng này không xảy ra. Đang ngồi ăn cùng với hai đối tác, Stanley Meyer, người tạo ra chiếc xe hơi chạy bằng nước, đột nhiên lấy tay bấu chặt cổ họng, nôn mửa và lẩm bẩm những lời cuối cùng. Họ đã đầu độc tôi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn có biết rằng ô tô sử dụng động cơ đốt trong thải ra môi trường khoảng 333 triệu tấn carbon dioxide hàng năm, chiếm 20% tổng lượng khí thải trên thế giới. Và rằng các tập đoàn có thể thu được hàng tỷ đô la nhờ sự phát triển của xe hơi chạy bằng nhiên liệu xăng dầu. Trong khi đó, chiếc xe hơi chạy bằng nước lã đã từng được phát minh và cấp bằng sáng chế Vậy thì tại sao một phát minh có lợi như thế lại không được ứng dụng rộng rãi? Thực tế thì từ những năm 60 của thế kỷ trước, giấc mơ dùng nước thay xăng này đã có thể trở thành hiện thực. Mời các bạn cùng tìm hiểu năm sự thật chấn động dưới đây. 1. Cuộc chiến với các ông trùm đó là vào giữa những năm 70, giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng gấp 3 lần và giá dầu ở Hoa Kỳ tăng lên hàng ngày. Do chi phí tiêu thụ nhiên liệu cao hơn, doanh số bán xe ngày một giảm xuống rõ rệt. Chính phủ Mỹ đã phải chịu rất nhiều áp lực khi Ả Rập Xê Út cắt nguồn cung dầu cho nước này. Do đó, nhiều công ty đã phá sản và ngành công nghiệp ô tô của Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề. Trong thời gian khó khăn này, nhà phát minh Stanley Mir đã cố gắng phát triển một loại xe chạy bằng nước để có thể mang lại cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp ô tô Mỹ. Do đó, ông đã thiết kế loại pin nhiên liệu nước cho ô tô để có thể sử dụng nước làm nhiên liệu thay vì xăng hoặc dầu nhằm cố gắng chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Nguyên lý của hệ thống xe chạy bằng nước được Near giải thích như sau nước tạo nên nguồn nhiên liệu hoàn hảo. Khi phân tử nước được phân tách và bị oxy hóa làm nhiên liệu, kết quả sẽ tạo ra năng lượng mạnh hơn xăng gấp 2 lần. Sản phẩm phụ của quá trình này chỉ là hơi nước, hoàn toàn không gây ô nhiễm. Stanley Mir và sự ra đời của chiếc xe chạy bằng nước đầu tiên trên thế giới. Stanley Allen Mir sinh ngày 24 tháng 8 năm 1940 Sống ở bang Ohio, nước Mỹ, được biết ông là một người rất sùng đạo và còn rất nhiệt tình trong việc tạo ra một cái gì đó mới mẻ. Trong suốt cuộc đời của mình, Meir đã sở hữu hàng nghìn bằng sáng chế trong nhiều lĩnh vực, ngân hàng, hải dương học, máy theo dõi tim mạch và ô tô. Nhưng có lẽ bằng sáng chế nổi tiếng và gây tranh cãi nhất là xe chạy bằng nước. Cụ thể vào những năm 1960, Mir đã phát minh ra một thiết bị có thể tạo ra năng lượng từ nước thay vì nhiên liệu dầu mỏ. Ông đặt tên cho nó là pin nhiên liệu nước. Sau đó vào giữa những năm 70, sau hơn 20 năm nghiên cứu, Mir đã thiết kế ra chiếc xe hơi đầu tiên chạy bằng nước. Chiếc xe này đã được trình diễn trên khắp nước Mỹ, thậm chí còn được phát trực tiếp trên một kênh truyền hình địa phương – vào thời điểm đó, mọi người đều tò mò về phát minh mang tính cách mạng của ông. Theo Mir, thiết bị của ông có thể chạy gần như không tốn phí. Ông đã chứng minh rằng chiếc xe có thể hoạt động bình thường khi được hỗ trợ bởi pin nhiên liệu nước và ước tính chỉ cần khoảng 83 lít nước để đi hết chiều ngang của nước Mỹ, khoảng 4.501,3 km tính từ Los Angeles đến New York. Hơn nữa, Mier tuyên bố đã thay thế các bugi với kim phun do ông chế tạo để kích hoạt hỗn hợp hydro oxy trong các xi lanh động cơ. Phát minh này của ông Mier đã được cấp bằng sáng chế theo luật pháp Mỹ thời đó. Nghĩa là ông đã chứng minh thành công với hội đồng xét duyệt rằng phát minh này có thể hoạt động một cách đáng tin cậy. Điều này khiến chúng ta có cảm tưởng rằng việc sử dụng xe chạy bằng hơi nước gần sắp được thực hiện hóa rồi. Thế nhưng, chuyện gì đã xảy ra. Động chạm lợi ích của các ôm trùm dầu mỏ Phát minh của Mier sau đó đã gây ấn tượng mạnh với công chúng và hứa hẹn một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp ô tô. Thế nhưng, ngành công nghiệp dầu khí lại không hề thích điều này. Ở thời điểm đó, Mier và chiếc ô tô chạy bằng nước của ông đã đe dọa trực tiếp tới nguồn thu dồi dào của Big Oil, tức là các ông lớn ngành dầu khí. Exxon, công ty dầu khí giao dịch công khai lớn nhất thế giới, là một trong nhiều tập đoàn không chỉ nắm trong tay quyền lực kinh tế và chính trị to lớn, mà còn có sức ảnh hưởng đến dư luận. Và theo các nhà phê bình, họ luôn sẵn sàng và có thể dập tắt các phát minh có nguy cơ làm giảm hoặc loại bỏ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Ngành dầu mỏ không chỉ thu lợi nhuận khủng nhờ chiến tranh, với việc sử dụng xe tăng và máy bay, vốn không thể chạy nếu thiếu nhiên liệu mà nhiều tài liệu chứng minh rằng họ còn là tác nhân xúc tác các cuộc chiến tranh để kiếm tiền từ đó. Bởi vậy, họ nhận thức rõ ràng được rằng thu nhập và tương lai của họ sẽ gặp nguy hiểm nếu một loại nhiên liệu bền vững vô hạn lại có thể thay thế được dầu mỏ. Do đó, những người đứng đầu ngành này đã cố gắng mua lại bằng sáng chế của Stanley Miller nhưng bất thành. Chính vì thế, họ đã tìm mọi cách để mua chuộc giới truyền thông, tung tin rằng Stanley Meyer là kẻ lừa bịp và chiếc xe chạy bằng nước của ông chỉ là một điều hoang đường. Đỉnh điểm của âm mưu này là một vụ án kinh hoàng. 4. Cái chết bí ẩn của Meyer vào ngày 21 tháng 3 năm 1998 sau khi nhận được một cuộc điện thoại từ hai người Bỉ nói rằng họ cảm thấy rất hứng thú với chiếc xe chạy bằng nước và mong muốn đầu tư để mở rộng mô hình sản xuất. Mir đã quyết định đi ăn trưa với họ cùng anh trai mình để bàn bạc cụ thể hơn. Tại buổi ăn trưa ngày hôm đó, bốn người đã cụm ly chúc mừng cho sự hợp tác – Tuy nhiên sau khi nhấp một ngụm nước ép Việt Quốc, Mia đột nhiên lấy tay bấu chặt cổ họng của mình, bật dậy và chạy ra ngoài, quỳ gối nôn mửa dữ dội và lẩm bẩm những lời cuối cùng của mình. Họ đã đầu độc tôi. Dưới sự chứng kiến của anh trai mình là stanfay Mia. Cái chết của Mia đã được cơ quan chức năng điều tra trong 3 tháng, nhưng cuối cùng nguyên nhân được kết luận là do chứng phình động mạch não mặc dù ông Stephen Meyer khẳng định rằng em trai mình có dấu hiệu bị sát hại, thế nhưng báo cáo của các nhân viên điều tra lại kết luận rằng không có chất độc nào trong ly nước đó được khoa học Mỹ biết đến. Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn xôn xao về cái chết bí ẩn của người tạo ra chiếc xe hơi chạy bằng nước đầu tiên trên thế giới. Họ cho rằng cái chết của Meyer là một vụ giết người và còn rất nhiều uẩn khúc trong đó. 5. Kẻ giấu mặt Trên thực tế, ai cũng biết rằng phát minh của Mir đã gây ra một mối đe dọa khôn lường đối với hàng tỷ đô la ngành công nghiệp dầu mỏ. Và có lẽ những nhà đầu tư đã dùng bữa với anh em nhà Mir vào ngày định mệnh đó chính là những kẻ được thuê để ám sát ông. Thế nhưng người đứng sau cánh gà thao túng mọi thứ thực sự là ai? và chất độc được dùng để sát hại ông là gì thì cho tới nay vẫn không hề có manh mối nào được phát hiện. Các bạn hãy thử tưởng tượng xem, nếu như một động cơ chạy hoàn toàn bằng nước được phổ biến rộng rãi toàn thế giới, thì ngành công nghiệp năng lượng hóa thạch như khai thác dầu khí sẽ có nguy cơ bị đóng cửa, kéo theo hàng tỷ tỷ đô la lợi nhuận sẽ bị mất đi. Những nước có nền kinh tế phụ thuộc vào khai thác dầu khí sẽ bị ảnh hưởng. Có vẻ như Mier có quá nhiều kẻ thù và họ muốn ông biến mất càng sớm càng tốt. Và không chỉ Mier là nạn nhân, sau đó năm 2008, một công ty Nhật Bản có tên Genepass đã giới thiệu chiếc xe chạy bằng nước tại Osaka, Nhật Bản. Điều tuyệt vời là bạn có thể dùng bất kỳ loại nước nào, từ nước sinh hoạt hàng ngày, nước đóng chai hoặc nước hồ, đều có thể làm cho chiếc xe này chạy. Nguyên lý hoạt động của xe Guinepas tương tự như sáng kiến của ông Stan Mir khi dựa vào phân tách các phân tử nước để tạo ra hydro, cấp nguồn năng lượng cho xe. Ngoài ra, thiết kế mới có tính năng hiệu quả đơn giản hơn nhưng vẫn đạt hiệu suất tương đương. Thiết bị này đã được xác minh bởi Thư viện Kỹ thuật số Sở hữu Công nghiệp IPDL và đã được kiểm tra bởi bộ phận sở hữu trí tuệ thuộc Văn phòng bằng sáng giấy Nhật Bản – hơn thế nữa, IPDL cũng đã cung cấp hơn 60 triệu tài liệu về phát minh này. Nhưng khoảng một năm sau, công ty Guinness đã đóng cửa. Họ ngừng toàn bộ mọi hoạt động như nghiên cứu, sản xuất và quảng bá thiết bị. Lời giải thích duy nhất được đưa ra là thiếu tiền. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và nhà phân tích nghi ngờ rằng thế lực ngầm nào đó đã đứng ra ngăn chặn, kiểm soát những công ty kiểu này hay gần đây nhất nhà khoa học người Iran Aladdin Wasmi đã tuyên bố ông chế tạo thành công chiếc xe chạy bằng nước của mình với cơ chế phân tách hydro từ nước. Được biết, ngoài phát minh Stanmire, công ty Guinness hay Aladdin Wasmi, còn rất nhiều nhà phát minh, công ty khác có công nghệ tương tự trên toàn thế giới. Nhưng như các bạn đã đoán biết, họ đều có một kết cục chung không mấy tốt đẹp – đó là các phát minh này đều bị chặn đứng trước khi được ứng dụng rộng rãi. Câu chuyện những mẫu xe hơi chạy bằng nước yểu mệnh vẫn còn ẩn chứa nhiều bí ẩn, chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Và không biết phải mất thời gian bao lâu nữa thì chúng ta mới có thể tận hưởng hết được những phát minh đột phá có thể thay đổi cuộc sống loài người. Các bạn nghĩ sao về chủ đề này?